cần mong trong đền trong vốn nguyên xưa cũng cần mong đền trong chốn đổi cùng nơi phố

chục chục níu nổ bạch tùng đàn xuống chơi giữa đường trình xứng người đền thành trấn tĩnh hiện ra bán ấy tân bừng chen com tâm quả hàn tầm mà tới quả cô xin lại thương nhất thanh nhà đồng tình tình là tình tàng tình a à, tàng tình tình tình tình tình tàng a à, à, ấy đẹp lạ đẹp lùng mà người ở đâu ra sao trông cứ đẹp lạ trông đẹp lùng rõ ràng rõ ràng cô chín riêng rõ ràng cô chín riêng cô ở sòng cô mới ra tình tình là tình chùa ai gọi là tranh nếu không linh ai dám gọi cô sứ thanh nhi trong sông lúc sinh sinh thời hầu cận lúc sinh thời hầu cần mẫu vương dọn hà quán mắt âm dương lý lùi sóng tay cầm đàn cầm đàn luyện khúc lâm cung cầm đàn luyện khúc lắm cũng gọi hồn sông nước dục lòng thế nhân kia cung thương cung thương gió chuyển người đằng ngoài cho